xin uh, kính chào tất cả anh em trong ngành nhôm kính Mình là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam thì Hôm nay uh, mình đã về uh, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương uh, Lắp cho anh Hải một uh, dàn máy cắt sinh pha Và bao gồm một máy cắt hai đầu F77 của công ty cổ phần xuất nhập khẩu Factor Việt Nam Trước màn hình đây là một con máy cắt F77 được mang trên mình là màu xanh ngọc lục bảo màu độc quyền của công ty chúng tôi Đấy. thì uh, mình cũng đã thực hiện lắp đặt và chuyển giao công nghệ Đấy, cho anh Hải ờ, đã hoàn thành Đấy. và tiếp theo là một con máy ép góc kỹ thuật số thân to mang thương hiệu Megatech mình cũng đã thực hiện à, lắp đặt và can chỉnh lấy thông số của từng ke và hướng dẫn anh Hải về à, cách chỉnh cũng là như cách ép góc và tiếp theo là một con máy à, phay đầu đố thay rau nhanh mang thương hiệu Megatech mình cũng đã thực hiện lắp đặt và căn chỉnh cho anh Hải một bộ dao sinh pha gồm hai lưỡi một cửa đi và một cung bao cửa sổ và tiếp theo là một con máy nén khí 200 lít để cung cấp toàn bộ hệ thống hơi cho tất cả máy ở đây và một con máy đột dập sinh pha 13 da nhập khẩu và mình cũng đã cùng anh Hải thực hiện uh, cắt ghép và lên một uh, khung cửa như anh em đã thấy đây thì là một cái uh, cánh cửa đi thì à, mình cũng đã thực hiện à, lắp đặt và căn chỉnh và ép thử cho anh như các bạn thấy thì à, đây là góc độ thì rất chi là chuẩn và đây là anh Hải thì à, mình sẽ xin một chút ý kiến của anh Hải về à, sản phẩm nhé à, em à, xin chào anh thì, à, qua quá trình tìm hiểu về à, à, máy thì với à, kỹ thuật xuống lắp đặt cho anh thì anh cảm thấy có hài lòng không ạ? cái thứ nhất là máy thì rất là ok rất tốt nhưng mà cái là còn cái phần hành máy thì tôi cũng chưa biết được chừng nào có cái gì đấy thì mới trả lời sau được tại bây giờ này mình chưa có ra thành phẩm dạ vâng mình cũng chưa đang ờ, đang còn phải tìm hiểu nhiều nữa dạ vâng ạ thì um, qua quá trình lắp đặt thì em đã chuyển giao hoàn thành cho anh thì uh, Ờ, em cũng ờ, chúc anh cơ sở anh thì ờ, làm ăn càng ngày càng phát đạt và nhận được nhiều công trình và vâng. sớm thu hồi vốn ạ dạ vâng. ờ, dạ, mặt công gia đình cảm ơn công ty nhé dạ vâng ạ à, anh em có nhu cầu làm cửa nhôm thì đến với cơ sở của anh Hải ở huyện Bầu Bàng tỉnh Bình Dương còn anh em muốn sở hữu cho mình một dàn máy cắt nhôm sinh pha thì anh em hãy đến với công ty chúng tôi, công ty ờ, xuất nhập khẩu Factor Việt Nam. Công ty chúng tôi thì có hai cơ sở chính, một là ở, ờ, ở bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở thứ hai là ở gần Suối Tiên, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Xin ờ, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.